hay yếu dạ. đó nó thường hay yếu tức là cái cái khả cái cơ upper body cơ thân trên nó mà yếu một cái là cái khả năng nè đấm yếu đẩy yếu lôi kéo yếu đúng không thí dụ như bây giờ mai mốt em bị kẻ xấu hãm hại em sẽ đẩy nó ra rất là khó em đạp nó ra đạp thì đó thì không nói rồi nhưng mà đã nói cái đẩy ra sẽ rất là khó và sau này mà lỡ mà có ai bỏ em em níu kéo nó cũng yếu nữa đó do đó chúng ta cũng phải tập tốt cái nhóm cơ upper body để cho nó khỏe hơn nó săn chắc hơn nó mạnh mẽ hơn nhưng nó không được thô cái cơ upper body của con gái mà cơ tay cơ cơ tay này mà nó thô vai thô rồi nó nhìn đô quá chạy hết nó lên như anh sao đúng rồi do đó đó trong giáo án gym nữ tâm kinh á thì sẽ không hướng tới cái phần thô của cơ mà tập chuyên để cho nét săn chắc và khỏe mạnh đó là mục tiêu chính của cái buổi tập mà gọi là vai tay trước tay sau và eo ngày hôm nay hôm nay tập eo nữa mà cái cơ eo là cơ cực kỳ quan trọng nha nó tách biệt phần thân trên và thân dưới nên nhìn nó đẹp thí dụ như ờ, ba dòng như một chắc chắn là bỏ rồi nhưng mà dòng một đại diện thân trên dòng hai đại diện cho co và dòng ba đại diện cho thân dưới mà tách biệt ra nhìn cơ thể người gái rất là sexy hình đồng hồ cát pha lê đồ các kiểu và cái cơ co nó giúp cho em tránh được chấn thương cái cơ co của em mà nó khỏe mạnh đó là em đỡ bị chấn thương dạ. đó cơ co nó vừa đẹp mà nó vừa có tác dụng là nó nó nó, nó bảo vệ cơ thể chúng ta chúng ta khum chúng ta lăn chúng ta lật gì đó nó không có bị chấn thương đó, đó buổi tập chính ngày hôm nay và đầu tiên chúng ta đến với phần cơ vai cơ vai chúng ta sẽ tập trên cái máy này có tên là máy multi press press là cái cơ chế đẩy dạ. press là cái cơ chế đẩy do đó thân trên nó là nó nó nó, nó chúng ta tập press rất là nhiều và để à, tập được bài để vai thì chúng ta chỉnh cái máy nó là về vị trí cao cao vừa phải à, vị trí này càng nằm đây máy này chỉnh đúng rồi chỉnh sẵn cho em hết rồi rồi chúng ta ngồi vào nhớ lóc lưng lóc lưng tư thế số số số 4 tư thế số số 4 nha các bạn rồi đây không được phải chỉnh thấp xuống một tí tại vì đây cái tay nó không còn kích thích để đẩy nữa đó em chỉnh thấp xuống tí giùm anh nha kéo ra kéo chốt ra rồi em kéo rồi rồi rồi rồi rồi để đây đó cái vị trí này là vị trí đúng nó phụ nữ vai nhỏ thì họ sẽ cầm ở đây dạ. đàn ông vai họ rộng họ sẽ cầm ở đây còn nếu mà trường hợp máy này á, mà chỉnh ngửa ngửa ra thì người ta sẽ cầm ở đây rồi anh anh sẽ cầm đây rồi đẩy một hai ba đẩy lên thở ra nó thẳng tay thẳng tay nhưng mà không khóa khớp một tí xíu anh sẽ chỉ em thế nào là khóa hết đó như vậy là khóa nè vậy là không khóa nè vậy là khóa nè vậy là không khóa nè rồi xuống lóc lưng ưỡn ngực rồi nhìn miệng anh thở nè lên dứt khoát lên lên đó thở ra xuống hít vào căng cơ giữ lại nhịp lên giữ nhịp dưới giữ bây giờ một cục dành cho em tập lòng của em khối đường tạ chúng ta sẽ khởi động bài này và chúng ta tập hai set chính ở bài này bài này có tên là multi press shoulder press lên rồi chuẩn lên nặng hay nhẹ hay vừa vừa rồi mới vô là vừa luôn rồi đó hả không mới vô vừa tính luôn nha ok nè lên đó rồi xuống ba bốn năm sáu bảy tám chín mười xuống xuống nè nó giữ ra ra hồi nãy bị sai cái tay cái tay nó phải vậy chứ cái tay nó không được chĩa đằng sau cùi chỏ nó không được chĩa đằng sau nha cùi chỏ cái ống này tay nó phải thẳng này đó thẳng vừa thôi đừng thẳng một cách gượng ép đó đẩy lên rồi rồi đẩy lên rồi xong ra nghỉ mệt tí xong mình vô set thứ hai một hai ba lên một hai ba nha ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 4 Ok Thêm một cục hả? Thêm cục nữa hả? Tập 2 set giờ tập 3 set luôn hả? Thích thì chịu Nhớ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi đó là 45 pound Hồi nãy là 30 pound Rồi xong bài multi press, solar press Bây giờ chúng ta qua cơ chế thứ hai là cơ chế price Price Nó có cơ, cơ chế nha em Cái cơ chế press là gì là đẩy Đẩy người ta kêu là press Đẩy là press Còn fry là gian Fry là gian đó, fry, rice, gian rồi, ok Bây giờ chúng ta sẽ qua bài PPS sau đó rice à, cái máy này là một trong những cái nét đặc thù đẳng cấp của Thor Thorchim đầu tư để tập cơ chế Rise những cái phòng khác nó không có cái máy này là các em tập cơ chế Rise rất là khó khó tập lắm khó hiểu và khó nắm hình dung động tác lắm và đây vô đây ngồi hai cầm hai cái râu nữa chỉnh cái ghế cho nó vừa phải chút xíu anh sẽ chỉnh cho em đó Rise là gì là giang cái tay lên như nè à, giang cái tay lên như là rise lên đây giữ một nhịp xong rồi từ từ hạ xuống giữ lại nhịp nữa xong rồi lên là giữ nhịp ok đừng không cần phải lên cao quá vậy dạ. lên ngang ngang là được rồi rồi bây giờ tập đây nhìn cái miệng anh thở nha nè ngồi lóc lưng Tôi thấy số 4 hít xuống giữ lại chứ không để hai cục tạ chạm như vậy nha em nó giữ lại Bây giờ xuống cái máy tập slash xuống cũng phải giữ tạ lại nhìn cái cái hai cái tạ nó gần chạm với nhau là đúng okay. đó ok đó là anh thở cho em thấy thôi chứ mà anh không phải thở thô cho đâu em anh thở quyến rũ lắm rồi vô em chỉnh một cục thôi một cục thôi bài này tập rất là khó nhưng mà vô cái máy này tập rất là dễ cái đó là đẳng cấp của phòng gym bảy tám sao chọt vô một cục trong một cục đó rồi. Yeah. tư thế ngồi cho nó đúng rồi đã thấy không đó lóc cái lưng ok rồi dứt một ok rồi chuẩn hai ba bốn năm sáu bảy tám hai cái nữa chín cái số 10 giữ nè 10 giữ rồi hạ xuống từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ theo sức của mình đuối hạ đuối hạ đuối hạ ok tốt uống yên trao và cao chuẩn bị thí uh, set tiếp theo cái cơ chế press đó, nó tập cho em đẩy ra sức mạnh bự cơ nhưng mà cái rủi ro nó là dễ chấn thương còn cái chế rise này á, là nó tập sức bền dẻo dai khả năng chịu đựng cơ to nhẹ to chút chút thôi nhưng mà cái điểm, tuyệt vời của nó là nó không bị chấn thương tập bài này không bao giờ bị chấn thương hết á chỉ có tập tầm bậy thôi nên có anh ở đây không tầm bậy là chắc chắn rồi đó dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ giữ giữ giữ thấy mặt vào trong gương không không cái gương nè khi nào nó xuống mới thấy được này cái gương nè bây giờ là thấy đó đó, đó thấy không à, này ôi mặt nè đây, cái nóc gương đó anh nhịp cái cái cối một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười nè à, nhìn một tay thôi đừng nhìn hai tay rối nè vậy sau là tôi thấy nè nó duỗi thẳng ra nó kêu là rear nó thẳng tay ra thẳng tay ra cùi chỏ cao lên vậy nè đó cùi chỏ cao lên chứ vậy không ra nha vậy là sai nè cái cùi chỏ nè đó ok rồi kết hợp hai tay thì sao cầm Kệ không? Đó. Ok. Gà sau nó có cảm giác ép cái vai sau lại. Rồi, bài rất khó. Nhưng mà thôi, tập đi. Nhẹ nhẹ thôi. Ngược rồi, đứng quay vô chứ. Đứng quay vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì trong mặt quá vậy? Rồi, để trước đi để cho thấy cái từ từ. Rồi, tập đi đó thấy cảm giác chân này không có có cảm giác nó ép nó căng căng cái này không có rồi vô vô vậy là thở ra rồi vô hết này hả ok tập từ từ không cần nhanh bài này khó lắm rồi ok rồi ok bốn rồi đó ra đây giữ một cái em ok giữ giữ lại à, không anh nói rồi cái cái rõ là bán như này đó cái cái cùi chỏ nó ráng lên cao cao lên như nè cái tay này nó thẳng thẳng là tí cùi chỏ nó phải cao đừng có để cùi chỏ thấp là nó không vô rồi đó rồi ráng đi phun răng đi mà nhẹ thôi từ từ thôi ra giữ lại ok thẳng lên nặng hả thẳng lên ba cái rồi thôi ok rồi cái nữa đi cái nữa đi cái nữa đi rồi giữ lại nha rồi chỉnh cái tay nè rồi giữ lại ok giữ lại gồng cái này lại ok rồi giữ 5 giây một hai ba bốn bốn rưỡi bốn sáu bốn bảy bốn tám bốn chín bốn chín phẩy một bốn chín phẩy hai bốn chín phẩy ba bốn chín phẩy bốn phẩy năm phẩy sáu phẩy bảy phẩy tám phẩy chín phẩy chín chín đồng hồ hết pin đứng luôn rồi dẹp đi chưa non rồi nữa thôi hay xét thôi phải hai xét cái này bonus mà ờ dứt ok cô chỏ cao em phải nhớ cái cùi chỏ nè nó phải cao cái cái cùi chỏ nó phải cao hơn cái này hoặc là bằng cái này chứ không được ngược lại đó chú ý điểm đó thôi nó khó là nó khó cho đó đó rồi dứt đó nó khó mỗi điểm đó thôi đó tập hay hơn anh nữa thôi đập đẹp hơn anh rồi đó bữa sao vậy là anh nha ừ, dạ sao bé <laughs> rồi tập đi cái cùi chỏ thôi à ok chỉ <laughs> có đó thôi thôi thôi tập đi mới tập ngày đầu về yeah. Dạ. giỏi rồi mới ngày đầu ai dám chỉ bài này bài này phải tập bốn năm tháng rồi mới dám chỉ á yeah. Dạ. cái nổi rồi đó cái đó đi nè chỉnh lại nè cao lên cao lên ok rồi ép ờ ok Anh rồi đó. giữ không cái tay ok đó, giữ ép lại cho nó ra rảnh được không cái lưng nó phải có rảnh nè từ từ nè chỗ này nó có rảnh nè em con gái em tập cầm một rảnh ở đây nè với rảnh ở ngoài đây nữa là ok hả không Gầy gì vậy chưa đếm mà thôi khỏi thôi đếm thôi khỏi đếm hả <laughs> tay dụng rất dụng nơi dễ ăn bao đớt lắm À, tới bài tập tay tập tay sau trước tay sau có có tên là cơ tam đầu căng duỗi tiếng anh là tricep mà cái bài tập bây giờ chúng ta tập là tricep push down đứng tư thế số 1 lóc lưng mông đứng tư thế số 1 rồi cái tay như vậy rồi lên xuống thẳng ra xuống thẳng nha xuống phải thẳng như vậy lên cái cùi chỏ di chuyển hay không nó di chuyển một chút thôi nha di chuyển một di chuyển này ví dụ như anh đang đây là anh lên cái nó di chuyển lên chút xíu thôi dạ. đó xuống thở rồi tập 10 10 uh, rep như vậy tập 4 set nhẹ mà không nổi thì giảm cái xuống có nổi không ở you cây ổn không dạ. được không hay nhẹ hơn cục ha thấy em có vẻ cố gắng quá mua mua rồi lại nè xuống là nhấn á nhấn thẳng cái tay ra ờ à, xuống nhấn xuống là nhấn là nhấn thẳng cái tay ra nha xuống thẳng cái tay ra ok rồi lên rồi xuống bốn năm 6 7 Nhức ra trâu luôn á 8 9 10 Tốt nè em gồng được cái không ngắt được không Đó gồng mà Rồi lên Ok Tay cứng quá Cứng đúng chính xác động tác đó tập đúng Thêm cục đi Vô một hai ba bốn năm 6 7 8 9 10 giữ lên từ từ từ lên từ từ từ từ thôi từ từ từ từ từ từ từ từ từ chỗ cao nhất giữ lại chỗ cao nhất giữ lại ờ, ok giữ cho nó cảm giác nó căng cái cơ này ra nó đang căng á nó đang căng căng rồi xong rồi mình mà thả ra khi mình tập trong trong cái set đó mình có phục hồi rồi thì mấy cái set mình mình mau phục hồi cơ lắm mình đỡ có phải phục hồi tiếp còn thí dụ như cái những chỗ những những cái chỗ khác nó chỉ em á nó không có biết chiêu á là nó cứ tập xong cái đùng nó thả ra luôn à dạ. cái cơ nó chưa có cảm giác căng ờ. căng cơ là cảm giác relax cho phục hồi tốt Kiểu nhất. Kiểu như là nó đột ngột quá đúng không? À. Bị đột tử đấy. Bây giờ bây giờ nói em động tác giờ nó phải có hai điểm hết. Yeah. Dạ. Nó điểm nhấn xuống là phải giữ, không có phải là vậy vậy vậy vậy vậy vậy không ra gì đó. Này, giữ. Đúng không? Yeah. Dạ. Xong rồi lên, tới đây giữ lại cái nữa nè, xong rồi xuống. Ờ, okay. Nhưng mà cái cuối á là mình căng về chưa căng, chưa căng lắm. nè lên nè không? Nó căng cơ ra nó đang căng cơ tay sau nè đó nó căng ra mình relax xong mình thả ra rồi tiếp nhóm cơ nhỏ là nhóm cơ nó phục hồi nhanh mà trong quá trình dạy em anh sẽ chỉ cho em cái cơ nào phục hồi nhanh em nghĩ ngắn thôi yeah. Dạ. cái cơ nào phục hồi lâu em mới nghĩ dài yeah. Dạ. nhưng cái cơ này phục hồi nhanh lắm tập lẹ lẹ lên đó cứng ngon chưa Một, ờ. hai ba bốn 5 6 7 8 9 10 giữ giữ nhấn ừ, ừ, ừ. rồi xong rồi nhấn đủ rồi em thả lên từ đó thả lên từ để tạo cảm giác căng đó. căng căng căng căng rồi đủ rồi thả lên luôn ừ thở ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ chỗ này giữ ngon này đâu có tao đây cứng không tao bên đó cứng tốt á rồi lên buông lên rồi lên tức là cái lên á là mình căng cái cơ ra chứ đừng có hại khớp nha nó dễ dễ nhầm lẫn với hai khái niệm đó tức là cái khớp mình mình căng là căng như nè tức là căng là cái khớp mình không khe mình chỉ căng cái cơ thôi chứ còn ví dụ như mình đang giữ cái vị trí này nè là nó hại khớp tức là cái vị trí này là cái vị trí nó đang chịu lại chứ không phải là vị trí căng cơ em cảm giác cái khớp nó tức tức và em cảm giác cái này là phải tốn rất là nhiều lực căng cơ không tốn lực căng cơ là mình căng vậy thôi à nó nhẹ nhàng ờ căng căng cho cơ ra thôi đó nó khác yeah. Dạ. rồi tiếp tục bây giờ chúng ta chuyển qua nhóm cơ tay trước cái là con chuột á đó nhưng mà nữ thì anh không có hướng tập con chuột nó bự như nó thô nữ chủ yếu là cái tay trước mình tập cho nó săn chắc và nó dẻo dai thôi nên những cái bài tập của anh hướng tới mục tiêu đó nên không có chỉ tập ừ, tay trước quá nhiều hoặc là quá nặng để nó tạo ra con chuột không nó tạo ra con chuột thì nó hơi thô còn nếu mà mình thích tập con chuột thì anh build con chuột thôi động tác dễ nhất là này kêu là gì tra bicep curl cơ chế curl là cái cơ chế tập tay trước cơ chế boost down hồi nãy là cái tay sau nó kéo như là rồi nó là dễ nhất nha cái tay ờ, kẹp vô người vậy nè đó, lên xuống thẳng ra vậy lên xuống thẳng ra vậy lên vậy thôi rất đơn giản rồi mình làm quen với tạ đi xách đầu bốn cục thôi thôi thở ra đúng rồi đó ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt rồi thả từ từ nhẹ quá mà đúng không được rồi hả lên một hai ba bốn năm sáu bảy xuống thẳng tay tí ờ hả tám chín mười ok ok ok ok ok ok rồi bây giờ chúng ta sẽ tập với cũng tay trước với cặp Track Honda Sport Nó tạo cho chúng ta tập tự do hơn, freeway hơn Và tập nó sẽ tốt hơn cây kia Nó bây giờ đứng dậy, đó, Đứng thẳng sâu vô tí luôn Hai tay này để phía ngoài Kéo lên cái nhìn cổ tay của này nó hơi lật ra ngoài tí cổ tay nó hơi lật ra ngoài tí chứ nó không có như vậy nó lật ra ngoài tí đó đó rồi cố gắng cố gắng tập uh, chừng 8 tới 10 uh, 10 rep hai set thôi rồi hạ xuống từ từ đó rep nào rồi rep đó 5 6 7 8 9 vô nè vô nè 10 hạ ra từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ chính xác chỉ còn một set nữa thôi set tập cuối cùng của nhóm cơ tay trước với thiết bị Functional Trainer BBMS 245 bài tập có tên là Track Handle Sport Bicep Clone 4 5 em kéo lên từ từ thôi 6 đúng rồi bảy tám chín cái đó rồi yeah thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi thấy ăn chuột mỏi mỏi chưa mỏi đó, ăn chuột mỏi mỏi chưa tay giờ đô rồi đó không phải đô là do lên máu bơm vô thôi dạ. <laughs> rồi tối nay giờ nhấc tay này nha rồi xong bài này rồi ta Chuyển qua phần tập 4 Nguyên dàn bụng đằng kia đang chờ em Dàn bụng và dàn eo Rồi à, Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em tập chuyên phần bụng, eo Đó, Bụng, bụng ở này nha Eo là hai bên nha, giờ tập bụng trước Bụng nó có cơ chế là crunch Em nhắc nhớ cái tên nha, crunch là bụng Crunch thì cái đây là bài tập có tên là AB crunch AB là viết tắt của chữ bụng á AB rồi ở động tác này á khá là khó đó gập vô cái lưng lúc nào nó phải cong đó nha tập bụng là lưng nó phải cong dạ. à, ok cong như con tôm ý hả ừ đúng rồi chính xác đó gập vô cái cùi dạ. chỏ nó gần chạm cái đùi là đẹp nhất còn ví dụ như em không nổi em phải ráng tới đây ờ. đó cái lưng nó cong lưng nó cong em nhìn cái lưng nó cong cái lưng anh không có tựa vô cái cây kia em hiểu không còn ví dụ như mấy mấy bạn nào mà tập không có rành á bạn cứ vô bằng tựa tự từ nghĩ này là dựa lưng tập ừ. à. nó, nó nó không nó không tốt lắm yes, nên cong lưng okay. khi xuống là không dựa nhưng mà lên nó phải dựa nha rất là lên là lên thẳng này là nó dựa vô yeah. Dạ. còn khi xuống nè nó em phải giữ được cái vị trí đó là ngon ok thở ra hít vô hả ok dạ. vô khá chua đó chứ phải giỡn đâu vô. nhưng mà cái máy này tập rất là vô máy tập vô lắm luôn á hot hot máy mà đó. vô một hai ba từ từ thôi anh nói rồi tập có nhịp bốn đúng rồi năm sáu bảy lên gồng lại em sáu bảy lên từ từ thôi gồng lại tám chín mười giữ luôn rồi gồng lại thở từ từ nha gồng lại gồng gồng lại thở từ từ gồng bụng á rồi thở luôn đi thở luôn đi thở luôn đi thở luôn đi, căng vậy uống sấp đi ờ, uống rồi vừa uống rồi uống cái nữa cho nó mạnh mẽ dặm môi không dặm môi không vô vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười chị nước trời à, rồi ok good bài rất là nặng đó nhưng mà có sự hỗ trợ tuyệt vời của anh cũng như máy tập mỹ đế hai em em tập rất khá tốt bài này đây là một bài tập bụng nó có thể nó khó nhất mà nó vô đã nhất luôn mấy cái bài bụng kia nó sẽ không bằng dạ đó, may mắn cho em ở đây có cái gặp bụng gặp bụng chán thua đúng không nó khó lắm rồi xong chúng ta sẽ chuyển qua máy khác tập tiếp tục cơ chế crunch ok Ừ, qua cái máy front này có vẻ là dễ tập hơn máy này là máy BBD hai cơ chế front với back back bữa sau tập là tập front trước chỉnh này nha rồi chỉnh cái này em chọt chùm anh ta khoảng chừng nửa ống đi em nửa này đang nửa không nó hơn nửa ống em tinh <laughs> đứa người ta nó hơn nửa ống rồi rồi xíu à. này nó dễ hơn chân móc vô đây nha ờ. nè chân móc nè hai cái tay để như vậy hoặc là ôm như vậy tùy thấy nữ một số nữ thì cũng ôm như vậy còn anh á, thì tay anh đẹp anh để vậy nên nó show up với cái tay nữa nó để như vậy nó có tác dụng là thứ nhất trong lúc mà vụ này nhiều người ta ôm mồ hôi mồ kê này nọ mình quên lau đi ví dụ vậy mình để vậy nó an toàn cho mình hơn đó và để như vậy nó cũng không có bị áp lực cái ngực còn em để khi kia thì ngực nó áp lực một chút rồi gập xuống chạm bằng tiền nè chạm nè dạ. cái bát này nó chạm cái đùi anh đây không chạm bằng tiền lưng cong tiếp đó. lên thẳng tới đây thôi gập xuống thở ra xuống gọng bụng lại nha đó ok ok ok đó vậy thôi đơn giản 3 set mỗi set 10 reps. từ từ từ từ đó thích chỗ nào em ôm đi ờ thích chỗ nào tập chỗ đó vô rồi gập xuống chạm ok lên tới đây thôi ok đó ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok giữ giữ giữ giữ không nổi cái động tác lên nó ráng giữ cái nói chung em phải có cái nhịp giữ ở trên và dưới giữ ở trên và dưới đừng có tập vèo vèo rồi vô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái đó nè mười giữ gồng bụng nha không có thở nha gồng bụng giữ rồi xong rồi từ từ thả sức của mình thả sức của mình ok rồi đi ra vòng vòng đi xíu đi rồi vô tập rep cuối sát cuối Set cuối, cố lên Come on, vô Bài AB Crunch Máy BVD Abdominal Run nha các bạn Run dài đặt, trưng khác AB Run bài nãy Nếu là cong gập chứ phải là cong gập Ok Mười hả? Tự đếm không hả? nổi một ngày, tan là cứ đóng đây phải tốn vì sức nhiều lắm cái cái cái cái hũ súp anh tặng em cũng chưa hũ súp rất mở mà mà mà của ARB á gần hết rồi hả ừ, rồi, rồi ok rồi mai mốt gia hàng hợp đồng BT thêm uh, nửa năm đi anh tặng cho hũ nữa nha Rồi à, đây cũng là một chiếc máy tập rất là hay Phần nhóm cơ eo Cơ eo nha ờ nó kêu là kho nó xoay nó có tên là ờ, tên nó khó đọc lắm rotary toro bây giờ á, là mình chỉnh cái cái cái cái cái, cái máy về một bên xong mình gặp một bên thí dụ như mình đang chỉnh cái cái cái cái máy nó về phía bên này là mình tập em bên này nè dạ. là mình xoay nó qua bên kia nè, dạ, xoay gồng giữ lại đó thở em thấy nó cứng cả hai bên luôn ta nó gồng hai bên luôn mà ờ. đó. Dạ. cái này không có pt khó tập lắm dạ. tại không có biết tập như thế nào đó ừ. rồi à, bây giờ là phải đổi qua đổi qua thở rồi là bên này đúng rồi nhưng mà chúng ta phải tập bên trái trước đúng. Dạ. tại vì sao tại cái xu thế xu hướng của mình đó là cái cơ bên trái nó yếu hơn cơ bên phải thế hả thì mình phải tập cái cơ bên trái trước rồi sau đó đó rồi mình tập cơ bên phải nó mới đều nguyên tắc là mình tập theo cơ yếu rồi vô đi em mức tạ demo là khoảng bốn đồng cục gì đó thử ha demo rồi rồi ôm nó xoay chờ xíu hai bạn. sao nói không đó tới đây là giữ ok nặng đúng không nặng không nặng ok Cả vậy rồi nặng quá. anh mà nặng quá thì nhỏ, phụ nhỏ xíu. nặng quá thì phụ cho một miếng rồi vô nè mai em bẻ cơ sao ok ok tập của pt mà năm vô là từ từ bao giờ cái động tác thu vô từ từ đó nó phải có sự kìm lại hiểu không bảy vào là phải rất khó rồi tám chín mười ok rồi không có bt tập nó có cái loại là có người canh cho em cái cái đường đi cái quỹ đạo tới điểm này dừng tới điểm kia dừng tốc độ thế nào ta chỉnh cho em cái đó mới là là, là, là ok còn em không có cái này buông ra mình em tập máy này anh nghĩ là fail á thường á là một mình khó chơi máy này lắm anh anh anh thâm niên anh biết mà rồi tới cái này nè tới đây giữ nữa không rồi bên này nó khỏe không đúng không đó rồi mà bên trái em kéo khó hơn bên nào cũng vậy thôi người nào bên trái tập cũng khó hơn hết á ok ok dạ. bảy tám chín mười rồi bên này em giữ, thấy giữ, nó nhẹ dễ ẹt à giữ giữ rồi xong bên kia mới khó Đả này nói chưa tập 3 xếp bài này cũng chua lắm chứ không dễ đâu hai ba nào phụ cái đầu cái rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín anh thêm anh kéo luôn đi mười giữ nè kéo chi kéo chi kéo chi giữ giữ không thả giữ đuối thả rồi đổi bên từ tập coi một bên này như anh cáo hai. mà vô chậm chậm thôi ờ à. ba bốn năm sáu bảy tám chín mười giữ giữ giữ giữ trễ rồi okay rồi trảo bên kia tập luôn không nghỉ trảo ở đây tập luôn không nghỉ rồi vô nè đây anh một cố lên hai ba bốn năm sáu bảy tám chín Ôi Rồi giữ từ từ từ từ từ từ từ từ từ thả vô Ok Rồi đổi bên Rồi dứt Tụ tập nha một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt rồi ok ủa sập sập sập rồi tốt lắm rồi chúng ta ra đằng kia chúng ta tập bài side bend xong rồi chúng ta kết thúc phần tập bài nha nãy giờ sắp mệt phải không yên tâm đi còn có một bài tập tạ nữa thôi à đó là bài tập eo side bend gập gập ta mở hai bên giúp cho eo mình thon gọn nhỏ nhẹ 11 mặc mấy cái mấy cái gì ta mấy cái kêu crop top cái gì cái đó áo gì đó mà dạng như là nó, nó áo phụ nữ á nó nó tới đây nó lửng lửng nè xong mặc quần jean đồ này nọ để bụng nhỏ vô eo hai bên nhỏ vô ra đường là cái như tai nạn giao thông hết đây tập dễ lắm rồi nhìn nha gập xuống thở ra cái tay để cho nó duyên dáng gập xuống là tập bên này nè xong rồi đứng vị trí thẳng không còn nghiêng qua tới bên này nha đầu phải suy nghĩ về phía bên này Ta đang điều khiển cơ gập xuống à. ok vô đi em những cái máy tập ờ, eo tuyệt vời sẽ mang lại cho em dòng eo con kiến 50 cm nặng quá vậy nặng nó mới tập được ờ. rồi em gặp thứ đi cái tay này đâu có tập gì đâu gặp gặp ok tập trung bên này thôi nha bên này thôi đó ok ok năm sáu bảy tám chín mười Rồi vô từ từ đổi tay à. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín từ từ thôi mười rồi xong một set nghỉ ngơi một tí uống intra và cao một hai ba bốn năm sáu từ năm bảy tám chín mười giữ ok rồi dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi cường độ cao tập tiếp Đổi bên đâu có gì đâu Đâu gì đâu gắt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi tốt quá Còn mười cái nữa thôi Cố lên Tối về vẫn điên lẩu một hai ba bốn năm bốn ba hai một Kết thúc dữ, trời đất ơi dữ dữ dữ, rồi thả ra từ từ cho nó căng rồi ok nghệ thuật đếm của pt mà tốt rồi xong bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới chúng ta cardio cuối buổi rồi chúng ta được xong hơi về rồi đó dạ à, ok xong rồi hả xong rồi Rồi bây giờ chúng ta sẽ cardio à, cuối buổi để cho chúng ta thứ nhất là đốt mỡ thừa, thứ hai là tăng thể lực, thứ ba là phục hồi à, cơ thể sau một cái buổi tập phần cơ upper body rất là căng thẳng và nỗ lực nãy giờ của em. Bây giờ chúng ta mở máy lên. Ok. Nó lâu quá trời. Okay. Rồi à, sau khi máy chạy bộ, máy máy này máy chạy bộ nha tiếng Anh nó là treadmill à, được mở á, thì em à, chỉnh em em trên màn hình á trên màn hình em chỉnh vào chế độ là interval đó xong rồi em nhấn enter xong rồi chỉnh 10 phút ok rồi enter tiếp hả đúng rồi rồi xong rồi chỉnh uh, cường độ là em chạy 10 nổi thì em chỉnh 10 dạ đó chạy 10 trở lại thôi đừng chạy đừng chạy nhiều quá ok bữa sau chuyên ngày cardio mình mới chạy nhiều còn giờ chạy 10 10 đổ lại thôi nha rồi rồi rồi xong rồi nó nhấn hết tất cả nó nhấn nút tát chạy một hai ba quá trình khởi động của nó nó sẽ diễn ra bỏ luôn khởi động dạ. tại vì mình đã tập rồi cuối buổi rồi mình không cần khởi động nữa ok chừng khi nào mà mới vô ngoài vô luôn thì mình mới cần khởi động nhấn start cái nữa bỏ khởi động ok rồi nó đang nó nó nó sẽ đang chạy là cái level 5 đó okay. mình đi bộ 10 phút đồ thị nó sẽ là lên xuống lên xuống lên xuống như nè cái đỉnh cái đỉnh cao nhất của nó là mình chạy nặng nhất còn cái đỉnh mà thấp nhất của nó đó là mình chạy mình đi bộ thôi là năm đúng không đúng rồi rồi à, xong rồi à, nó cái độ dốc của nó sẽ tùy từ từ nó chỉnh mình không có can thiệp vào độ dốc dạ. nó sẽ lập trình sẵn nó chỉnh oh còn trong trường hợp mà mệt quá thì mình có thể nhấn bất kỳ một cái tốc độ nào cho nó thấp xuống okay. cũng được dạ. nhưng mà anh nghĩ level 10 chắc sẽ không mệt lắm đâu nó, nó vừa dạ.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 hôm nay là là bạn nữ của chúng ta là quyết định là chơi double liều các bạn chơi hai gói luôn hai gói lean body luôn tổng calo là một gói là 180 hai gói là 360 protein là 40 g một đống thành phần dinh dưỡng vitamin khoáng chất tại đây học me luôn lần đầu tiên anh thấy một người ủa mình lắc không đâu lần đầu tiên anh thấy nữ mà chơi hai gói liên tiếp luôn đó nha tại vì hôm nay em tập nặng quá nặng thì cũng hẳn là nặng mà nó nhiều tập nhiều nữa với Tại... lại cả ngày nữa cái cơ cái cái cái cơ uh, upper body á thì à, thì à, nó nó nhiều bài thôi chứ nó không có nặng bằng cơ lower body còn à, còn nói chung á là cả ngày là tại vì mình làm những chốc khác nữa thì đó mình làm từ lưa luôn hiểu không chứ mình mình mình mình mình nói tập cả ngày đâu có nói bt nào tập cả ngày đâu tập đúng giờ tiếng tập tạ thôi cùng lắm thương lắm rồi thôi cái... đúng giờ nhưng mà cả ngày mình làm những việc ờ ờ Đúng không? Làm mấy cái Chứ ờ, BT nó tính tiền nó có giờ Tập tạ đằng tiếng hồ Thương lắm thì ờ, cardio là miễn phí thôi chứ Miễn phí cardio ừ. Nó vui thì nó chạy chung Không nó bỏ cho chạy mình nhấn máy thôi chứ <laughs> Chứ ai ai tính tiền cardio không, Tập gym tính tiền cardio nữa ai chơi Ô, ờ, Vậy mà là... vậy mà cái chỗ nó tính đó nha PT nó tâm lý nó cũng sợ mập ấy anh Vậy mà cái chỗ nó tính á Không PT nó dạy nhiều khách làm sao nó mập được Ôi không yên tâm đi trời ơi tao pha chuyên nghiệp đây đây đây đây trong ngành 20 năm trong ngành 20 năm lắc sao được ta lắc mạnh được sống được nè đầu tiên ngoáy bây giờ phải ngoáy ngoáy ngoáy cho nó nong nong nong nong ra cho nó ấy ấy rồi xong mình mới ờ, dứt Thấy không ngoáy ngoáy nè. à, ngoáy rồi ờ, thì ngoáy nó nó dày vậy mình phải ngoáy kỹ thật ngoáy lợi hại lắm chứ Thấy không rồi xong nó ngoáy ngoáy nó được rồi đúng không nó vô rồi gì rồi thực đó cái này nó cũng có bài bản ghê hả? trời ơi tao nói cho trong ngành trai ngành <laughs> giỡn đâu nó lắc là biết cảm giác nó tan rồi đó thấy không mình lắc là biết cảm giác nó tan rồi đóng con tin uống đi rồi còn à, mình đó là mình cứ à, uống à, isochat thôi trong giai đoạn này thôi bữa sau có con khác vip hơn uống nó vô vô mở ra mở nắp ra mở nắp ra oh. vô cái này cái này nó bị vướng một tí thôi không sao uống đi nó tan hết đúng không không tan sao muốn nghe ực gì được tan tan chứ lắc biết tan cái cái tịch là cứ uống xong này cho cho thử vị của quay nè cho thử một miếng một miếng của quay vị thôi tí thiếu thôi nha đừng uống nha uống uống để biết vị thôi uống phải từ từ phải thưởng thức phải ngụm ra ngụm gì đó ra gì đó chứ tí tí ai biết chơi rồi trả lời cái này nhạt hơn cái này chứ này đậm đà bản do cái này hai gói nó đậm đà thôi này đậm đà hơn chứ cái à, nhạt anh hai muỗng hả anh cũng hai muỗng mà à, mỗi cái nó có một cái vị riêng bữa nay tập cũng trễ rồi phỏng về hết rồi để anh à, lén à, dẫn em vô toilet nam mình chơi xong hơi à, nước nha xong hơi nước nó nặng nhưng mà đừng bữa sau đừng có kể nha anh nhiều khách lắm mấy con kia ở đầu thì nó mệt lắm em nghĩ không kể thì người ta cũng biết rồi sao biết được nó về biết hết chứ. rồi nay tập trễ muốn người khác không biết trừ phi đừng có làm thế anh chơi kính mồm kính miệng lên chỗ này chỗ, chỗ sông hơi nam tại vì em thấy em tập mạnh tập nặng được thì em chịu được cái cái cường lực của sông hơi nước em hiểu không sông hơi nước nó nóng hơn sông hơi hồng ngoại sông hơi hồng ngoại là tác dụng là đẹp da này nọ tẩy tế bào chết đồ thư giãn ép nước chút đỉnh thôi dạ, dạ, nhưng mà sông hơi nước là nó giảm cân nó nó giảm cân nó thanh lọc cơ thể nó ép chất độc ra cường độ nó sẽ mạnh hơn nhiều so với sông sông hơi hồng ngoại đó nên cái chỗ là thiết kế riêng cho nam mà giờ nó, nó về người ta về hết rồi anh mới vẫn lén thôi sông hơi nhờ chứ làm gì căng trời không có giỡn chơi hoài ta phòng game mở ra khách khứa lương đóng thằng trai trong em dám vô ngồi đó em xong không hả em chờ nó xong rồi em không có thằng nào xong hết đó thằng này xong kia vô à thế à ừ.